bầy ấp vị chanh tự nhiên cực thanh mát Cho bạn cảm giác sảng khoái như đang chiêu Tại bãi biển mát lạnh trong mơ Hải sản bừng vị, chiếu cùng bầy ấp